sóc sóc sóc mình nhào mình nặng mình nắng mình bớt coi coi tay nào trộn trộn nó trộn tay phải em trộn vậy tay nào lấy tiền tay trái vậy hả tay này có xài bao tay không xài bao à, à, à, à, tay nào bóp à. hai tay cùng bóp à, ừ. bóp bóp tay chứ lành quá ha lành quá ha dạ, Rồi, chào em gái Dạ, chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh à, Và các vị khán giả Mời bạn trai Đây, ngồi đi bạn Rồi, mời bạn gái giới thiệu đi em Dạ, em tên Thu Thủy ạ Năm nay hai... em? Thu Thủy Thu Thủy Dạ, năm nay 24 tuổi và đang làm công nhân mai Công nhân mai, à, quê sinh sống Sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ à. Quê ở đâu em? Dạ, không có quê À, em là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn Dạ Mời bạn trai Lời đầu tiên ờ, xin cho Kim Tuấn gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị trong trường quay Xin chào MC ờ, Quyền Linh và MC Cát Tường và chào em gái bên hàng rào Quang Hồng. Dạ. À, mình tên là Kim Tuấn, năm nay 33 tuổi. Hiện tại đang làm ờ, bảo vệ dân phố và Kim luôn bánh tráng trộn buổi chiều tối. À, Tức là bảo vệ khu phố rồi Kim luôn bánh tráng trộn là sao? Ban ngày em làm bảo vệ dân phố à. Là qua ca trực xong là em về em kinh doanh thêm buổi tối À em bán con mình bánh tráng trộn dạ, hả? em bán Tự em làm em bán hay là? Tự em làm bán Trộn, cuốn và nướng nước sâm luôn Thôi đầy đủ giỏi quá ha vừa có nóng vừa có mát bạn gái điểm bạn... mạnh điểm yếu của em là gì à, điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng nhiệt tình trong công việc à. còn điểm yếu của em là em hay mua đường với hay quên thích ăn bánh đăng trộn không dạ thích ạ à. thích hả à? từ nay ăn bánh đăng trộn không tốn tiền <laughs> ăn có thể nó ăn trừ cơm ăn ngày ba bữa luôn dạ được không dạ được ạ nếu nóng quá thì mình uống đồ mát vô có được xong dạ. hả chị uống nước sâm vô mát dạ. liền đã quá ha dạ. ăn bánh tráng trộn từ sáng đến chiều uống nước sâm từ sáng đến chiều là cũng mệt lắm á bạn trai điểm mạnh điểm yếu của em là gì dạ thưa chị Cát Tường ờ, và thưa em gái ờ, bên cạnh ờ, điểm mạnh của em là vui vẻ nhiệt tình hài hước tận tâm tận lực điểm yếu là nhiều khi à. nóng quá thẳng tính hay ngủ nướng hết <laughs> ngủ nướng rồi có bữa nào là chuẩn bị không kịp không đủ đồ đồ để bán không dạ bán trễ hoài chị ơi bị khách chửi hoài chị ơi à, mấy giờ mở cửa đến mấy giờ đóng cửa dạ 5 giờ chiều mở cửa có khi 7 ờ, giờ tối mới mở cửa bán à. tới 10 rưỡi 11 giờ tùy à. theo, tùy theo khách bữa nào bán ế thì sao không có ế bao ế ế lộn không có ế mình làm Rồi. sao đâu kể cô tả làm bánh tráng trộn sao bánh tráng trộn thì mình sẽ bỏ bánh chén vô à. xong rồi mình chế sa, tới rắc đều lên sóc sóc sóc mình nhào mình nặng mình nắng mình bớt à. cho nó đều dầu à. xong mình rắc muối đều hết à. giờ mình có bỏ xoài rau răm Ừ. đậu phộng trứng cút hành phi khô mực khô bò khô gà con luốc tắc rồi mayonnaise tương ớt rồi xong 10 ngàn Rồi chị có tiền hả? Rồi rồi tay nào trộn trộn trộn Tay phải em trộn chị Tay nào lấy tiền? Tay trái Vậy hả? Tay này có xài bao, tay này không có xài bao à, à, à, Tay nào dạ. bóp à, Hai tay cùng bóp à, là bóp bóp tay chứ <laughs> Lành quá bóp. ha, lành quá ha dạ, Dân buôn bán mà chị Bên đây cô gái chảy nước miếng rồi nè Nhưng Thôi, mà nhớ bỏ... nha là phải vệ sinh an toàn thực phẩm dạ. làm cái gì cũng vậy chúng ta à, làm thế nào đó để cho vệ sinh làm gì phải bằng bao tay à, em có cái tật xấu gì không hay nói nhiều thôi nói nhiều ờ, cũng là một cái ờ, gọi là cái việc làm ăn buôn bán là tốt chứ đâu có gì đâu mà nói nhiều khi nhìn nói nhiều người ta sợ nói chung là thôi. trong tình dạ. yêu đôi lúc cũng phải lắng nghe đối phương chút xíu dạ. ha dạ, mua dạ, bán mình nói nhiều thì được nói chung mà ưu điểm của em nhiều lắm anh biết mà em hát được không dạ được nhưng anh cho em nhường cái phần đó để cái, cái hàng rào kéo rồi em hát thì em mời bạn gái bên kia hát à, nhảy với em rồi, được, được, đồng ý được, luôn được. bây giờ tình trường của em sao nè dạ chưa có mối tình nào chưa có mối tình nào hết dạ trong trắng trinh nguyên nắm tay chưa dạ chưa có nụ hôn chưa dạ chưa chưa luôn chưa có trai nắm tay luôn dạ chưa một hồi có con màn vừa ăn bánh tráng trộn vừa hung à, bạn bên kia là một cô gái chưa bao giờ có mối tình nào cả bạn cảm nhận thế nào Dạ cảm ơn đó một điều rất là tốt Em cũng thích mẫu người con gái, con gái như vậy Còn bạn mấy mối tình rồi? Em thì à, được hai mối tình Mối tình đầu tiên là ngày trước khi đi nghĩa vụ Là thích bạn đó mà bạn đó không thích Đi đi hai năm về ừ. cái bạn cái vô tình em bị sốt xuất huyết Em nằm bệnh viện mười mấy ngày đó Cái bạn đó mới qua hỏi em út em xin số điện thoại Xong rồi bạn đó tự tìm mà gọi điện, gọi điện thoại cho em hỏi em nằm bệnh viện nào lên thăm nuôi em mười mấy ngày luôn Cái về quen Còn mối tình thứ hai thì nó cũng là cũng khá căng có thể là hy hữu đó là sao tại vì cô đẹp rồi học cũng giỏi mà dân du lịch quen nhau gần 2 năm mà cứ gặp được ờ, chắc được ba bốn lần ba bốn tháng mới gặp lần bị khắc khẩu có lần cuối cùng ngủ đi chơi thì ờ, rủ lắm mấy tiếng đồng hồ mới đi chơi được mà đi chơi xong đêm đó ờ, cũng có um, quá giờ rồi xong mà có đi có đi nhà nghỉ có nữa có mà vô đó nằm từ tối đến sáng xong rồi em với hôn với ôm ôm mà rồi không có làm hết trơn về bọn nó bỏ em luôn rồi không có làm hết trơn về bọn nó bỏ em luôn <laughs> phải không hay là cái, cái đó sự thật vậy hay là đêm đó bạn ấy phát hiện ra điều gì ở bạn không, không em, em rất là khỏe khoắn anh em rất là mạnh mẽ sao biết tại vì em để quên cái tờ giấy đó uh, khám xét nghiệm tinh trùng ở nhà rồi khám xét nghiệm tinh trùng ở nhà rồi chứ em là cái gì men chín mươi phần trăm em xét nghiệm luôn á hả xét nghiệm tinh trùng em có thử nhưng mà em lục tờ giấy không ra xét nghiệm tinh trùng á Chứ vậy để biết mình nó còn cái nó còn bơi bơi được nó còn khỏe ai kêu em đi làm cái giấy đó em tự bản thân em đi vậy là em... bản thân em có có nghi ngờ mình là là yếu đúng không không có nghi ngờ nhưng mà mình phải là phòng hơn vì mình cái khám để biết cho mình an tâm là khám cách đây bao lâu khám rồi? mới đầu năm à ờ cái cái mà nhiều khi hồi đầu năm nó còn khỏe chứ giờ nó yếu rồi không, đó sức khỏe vẫn điều độ mà ăn ngủ thì điều, điều độ mà. À. tướng này là chị khỏi chơi rồi à vậy hả nó vậy yếu là sao vô khách sạn không làm gì thì ờ, thương thì không có làm nữa nè em đặc biệt thương không có làm đây cũng như khi mình tạo ấn tượng để cho người ta nhớ mình còn không thương làm hả không thương thì không có vô rồi à. nhưng mà vô thì chỉ là thể hiện tình cảm ờ, bảo vệ ờ, có có trễ quá này. trường hợp bất đắc dĩ phải vào nhà nghỉ thì có có ôm có hôn như vậy thôi <laughs> được chưa được lành quá ha dạ. giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái thì sao cao trên ờ, một m năm mươi tám ốm được được được không chị được được rồi da trắng đừng có bị ờ, cái gì đó nó khó chịu á cái đôi cánh thiên thần á đó. với lại ờ, đừng có bị hô rồi đừng có môi sách đừng có môi mỏng cái gì tùm lum vậy ừ, không đặc biệt cái đó cái miệng quan trọng đó. khó tính quá à. không, không khó lắm chị em cũng dễ lắm chị thôi cũng được thích cô gái hiện đại hay là con gái truyền thống vừa, vừa nửa này nửa kia thôi chứ hiện đại quá nó hại điện ừ nên là truyền thống thì cũng khuôn khổ quá nên cứ sao cũng thợ miễn thấy thoải mái được rồi rồi thôi được ừ. rồi <coughs> để anh qua anh coi đàn gái coi sao nha dạ dạ chào ừ. chú hả chào em gái dễ thương quá con nhiêu tuổi rồi con có 24 tuổi hả 24 tuổi con gì ta tuổi con chó con chó bên đây con gì con trâu trâu chó thôi chà một người quả người kia mà à, ừ, quả kim người bạn quả người bạn kia mà cũng nè được không dạ, dạ, dạ, cũng được anh ừ. kệ dạ. mở nấu mình cũng không sao ừ châu cháu gặp nhau cũng được mình <laughs> ừ, ở đây anh này dễ thương đó con có bán bánh tráng trộn được không <laughs> dạ được con thích ăn bánh tráng trộn nói vậy thôi chứ khi bán thì ăn ngán con uh, ghét cái tính gì của đàn ông nhất gia trưởng hả ích kỷ cái đó không có đâu em dễ thương lắm anh à không nghiện rượu bia không hút thuốc không hút thuốc bia rượu có xã giao anh ừ. xã hội giờ là phải xã, xã giao. giao thì được à. xã giao ha xã giao à, biết kính trên nhường dưới biết quan tâm và anh chăm sóc nghĩ rằng anh đối nhân xử thế được bởi vì rất là lanh dạ ha tôi thấy cũng ổn định ha hai đứa cũng à, dễ thương hợp lý với nhau hôm nay em đi với ai em gái dạ đi với bà và mẹ và chị với bác ờ bà là bà nội bà sáu à. bà sáu dạ kính chào uh, hai mc dễ thương quyền linh và cát tường dạ, dạ chào cô à, cô là phạm ngọc hạnh 66 tuổi cô có cơ sở mai mai mặt thì thủy tới ờ, nhà cô để ờ, để làm thì cô nhận xét thấy thủy là cái người rất là trung thực có trách nhiệm cô chịu nhất cái tánh đó cô nhận xét về em trai thấy thì nói hơi nhiều <laughs> con trên lệch với thủy hơi nhiều 9 tuổi nhưng mà không có kỵ thì ờ, cô thấy là hai con tới đây thì đã có duyên gặp nhau rồi thì mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau dạ cô xin hết cảm ơn cô, cô. Dạ, rồi em trai đi với ai em đi với lại à, mẹ em em trai em giờ bà con lấy sớm dạ chào chú quyền linh và dạ. cô cắt đường dạ hôm nay tôi thấy à, cháu cũng thủy cũng được dễ thương Cái tôi cũng mong con. cho hai cháu tìm hiểu tới nhau mà đến không nhân thôi sẵn đây cô có nói vài tiếng với à, bên đàn gái đi đó hai bà xui nói chuyện đi trời ơi hai bà xui tương lai chúc cho hai cháu nó được vui vẻ rồi bây giờ thì à, hai bên gặp mặt đi mở rào câu chuyện bắt đầu Dạ em chào anh Anh ờ, gửi em bó hoa với lại ờ, món quà Cảm ơn anh ạ Đây là Quà gì vậy? anh lựa dạ Dạ nón chị Dạo này nó nắng lắm cái nón để hy vọng có ngày em đi biển đội với anh anh anh không biết cái, cái, cái em cái size nào dạ. à, lấy tới ba cái rồi rồi quay cho cho mẹ coi dễ thương không mẹ còn còn cái này đó còn cái thử thử thử đây đây còn cái này đó cái này là để đi chơi với anh đội nha cái đi biển đó rồi dạ em cảm ơn anh vừa hết phải không dạ vừa hết đúng không dạ được hết em ờ, lần đầu tiên em cảm nhận với anh như thế nào em thấy anh được anh được anh có đẹp Và... trai anh có đẹp trai không dạ đẹp dạ, dạ đẹp hả mặc áo ấy luôn nè gái mới lớn ta chưa có bạn trai chưa nắm tay đó nha ông lanh quá anh ờ, cảm nhận đầu tiên gì em là ờ, em có đồng điếu đúng dạ. với anh luôn dạ, em dễ thương quá cảm ơn dạ, anh em cười rất là đẹp anh cũng hy vọng anh thấy em cười hoài đó. anh mua cái bó bông này là hoa hồng cam đỏ này là ý nghĩa là lê em lúc nào anh cũng muốn em lúc nào cũng nồng cháy rực lửa trong mắt anh ngay cái phim vào bếp em giữa chén đều phải rực lửa đó, ý anh dạ, cảm ơn đó. anh thì con người nó cũng ờ, nhiệt huyết lắm nên ờ, hy vọng à, em cho anh cơ hội để hai đứa mình tìm hiểu và để cho mẹ anh với mẹ em là có thể là ngồi uống chung rượu mừng dạ. đó. anh sẽ hát một ca khúc để hát tặng em và tất cả mọi người ở đây Thưa sếp. Mẹ Việt Nam anh người sáng quát Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình về thành đô anh mai áo cưới ta thương nhau xây dựng ngày mai ta yêu người ta yêu đời ta yêu mình tình đừng phai xin em đừng qua vùng có hoang xin em đừng đến những nơi chim xanh quan ca cuộc tình nào không vào đam mê anh xin em giữ chọn lời thề dù mình nghèo người đời khen chê ta thương nhau giữ chọn tình quê dạ. Trời ơi, quá hay quá hay Được, dễ thương Em gái có hát lại bài gì không Dạ, con hơi bất cỡ Hát đi em, hát đi em, có anh cổ vũ cho Hát đi em Dạ, em xin tặng anh và quý vị khán giả và chú Quyền Linh và các và cô các Tường à, một bài hát dễ thương nhưng mà đoạn nhỏ thôi. À, thôi để, thôi hạ cái bông thấp thấp xuống che để... cái mặt rồi. Đừng dạ. có núp vô bó bông nữa. À. À. Từ lâu em ước mơ về một ngày nắng dịu dàng cho người mang cho em một bao to như món quà và trong ấy bước xa là chàng hoàng tử quá ư xin trai wow. đến bên em và nhẹ nhàng hôn vào tay dạ wow. hết ạ quá hay ông làm quá người ta hồi hộp người ta rung mà ông còn sáp sáp vô hoài phải phải, phải sáp để bảo vệ chị chứ phải sáp ý đồ trước giờ anh lo công việc quá hôm nay cũng uh, hơn nửa là rồi rồi nên giờ thời gian anh sẽ dành lại uh, rảnh anh sẽ dành cho người yêu thì anh cũng hy vọng ờ, gò dấp ở quận 8 thì ờ, nó cũng không xa em nghĩ là mình hẹn hò trong tuần ờ, giờ nào hay thời gian nào em rảnh nhất em thì làm suốt chỉ có chủ nhật thì được nghỉ thôi thì cũng làm về 5 giờ à, 5 giờ thì qua 6 giờ đi chơi được rồi đúng không dạ được đi rồi cái tiệm ai bán dạ không có tiệm em giao cho người khác bán gì em à. muốn sinh viên à. bán mà chị à, dạ, dạ, à, à mình làm chủ thôi phải không Nên, em thường em thích đi đâu chơi em em em em mù đường á phải em không em thích đi đâu vậy là chuyến này mình hai đứa mình quen nhau á đi xem phim xong á thì à, có cuối tuần này anh à, xin phép à, mẹ với lại chị em để đưa em đi biển cho em đội cái nón để chụp hình với anh hen dạ dạ được ạ dạ được ạ em có nói gì anh không hay à. hết đẹp trai quá bất bất ngờ rồi cảm nhận đầu tiên của em đó đối với anh là em thấy anh chân thật dễ thương dễ thương cảm ơn vui vẻ hòa đồng vâng sau này kết hôn thì à, kinh tế trong tiền tiền bạc trong gia đình ai sẽ là người quản lý à, chắc anh lớn hơn em để anh giữ đi ha anh lớn hơn em để anh giữ đi ha trước mắt để anh giữ không em còn nhỏ chứ chưa có rành ờ, giữ chứ chưa có chắc khi nào em chắc không em rành đó à, cái, đó, cái tiền em biết em rành rồi nhưng mà rành thì cũng nhiều khi nó có nhiều thứ để anh anh nắm rõ hơn anh giữ cho giờ phần phần từ từ từ về sau này của chồng công vợ mà sẽ có phần em trong đó em phải giữ chị sao chị có thắc mắc gì không chị thắc mắc là mỗi ngày là phát tiền cho vợ mỗi ngày hay sao không không không, không phát tiền em đưa tiền tháng rồi đó đó tháng đưa nhiêu hả thì ờ, tùy anh tùy thì nói bao nhiêu là... phần trăm của em em nói nghe coi giờ dạ. em em làm ra 10 phần tháng em phát vợ mấy phần 5 phần năm phần kia giữ lại làm gì năm phần em giữ lại để em em lo vợ sau này em sẽ dành cho cho vợ một khoản gì đó bí mật riêng cái này là gọi là bí mật đó để đi lành quá ăn hiếp vợ không không ăn hiếp đâu chị em trước về em em hay anh biết em hiền anh nhìn em biết em hiền rồi anh cũng hiền lắm nhưng mà anh không bao giờ ăn hiếp em không bao giờ ăn mà cũng không bao giờ làm gì hết trơn <laughs> nghe anh nói là anh không thích người mập mà em mập á không em mập rồi từ em về em ở với anh là em về đứng bán dân trộn với lại em ốm à nữa anh tính rồi anh tới trường hao rồi yên tâm anh anh anh trường thôi tôi bó tay không nói được hết không dạ thì dân buôn bán mà anh em chưa bị tinh thần rồi nói nghiêm túc và tôi cũng thấy mắc cười hay à. lắm con người ta hiền lắm đó nha tĩnh nha cưng dạ. Suy nghĩ thật kỹ rồi để tay đút bấm bên kia để, để, để em ngồi tướng cho đẹp <laughs> hai bạn hãy tự suy quyết định và đưa ra cái ờ, sự lựa chọn của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian cô gái này chưa được nắm tay chưa hôn bao giờ ấm không dạ, con xin phép uh, bác gái cho con đặt nụ hôn đầu tiên uh, lên má em thủy à, anh hôn em nha hôn hôn má hôn môi hả à, anh kỹ thuật kêu nha em <laughs> trời ơi